Một cách hay để luyện tập những con số với trẻ là chơi trò đoán số. Bạn có thể nghĩ về một con số và đưa ra những gợi ý để giúp trẻ đoán nó. Ví dụ, bạn chọn số 9, bạn có thể đưa ra gợi ý như số này nằm giữa số 8 và số 10. Nếu trẻ cần nhiều gợi ý hơn, bạn có thể nói, số này hợp vần với chữ kín. Bạn có thể tiếp tục đưa ra những gợi ý đến khi trẻ đoán đúng. Trò chơi này sẽ giúp trẻ hiểu sâu sắc hơn về những con số